Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion và mình là Hồng Phong đến từ Coi 68. Và lại một tuần nữa, ờ, bọn mình có dịp được ngồi lại với nhau và uh, trò chuyện với thị trường cùng với các bạn, những khán giả của Coi 68 và có mặt ở đây hôm nay cùng với mình thì là một ừ, giọng nói rất là quen thuộc với mọi người thôi xin chào nguyên ok xin chào phong à, xin chào anh em thì à, chắc là nhiều anh em thấy phong trở lại trong à, tập tuần này thì uh, rất là vui tại vì uh, nói gì nói có một người host như phong thì sẽ giúp cho những cái content thuần về academic nó thuần về kỹ thuật nhưng mà với cái sự gọi là cái sự điều phối của phong ha thì à, những cái content về những cái câu chuyện liên quan đến thị trường DeFi thì nó sẽ trở nên uh, gần gũi với user nhiều hơn và nó sẽ trở thành một cái câu chuyện mà chúng ta có thể dùng để gọi là trò chuyện với nhau trong những cái buổi cà phê là trà đá gì đó thì nó sẽ sẽ sẽ kiểu như vậy mà nó gần gũi hơn thì à, rất là may thì hôm nay chúng ta lại có uh, phong ở đây với DeFi discussion. Dạ yeah, và uh, thật ra thì uh, nói mình điều phối thì cũng hơi căng mình tại vì Nguyên là một người uh, deep dive nhiều vào tech cho nên là những cái uh, vấn đề mà Nguyên quan tâm và Nguyên cảm thấy dễ hiểu á, nó sẽ khá là khó nuốt với mọi người và thực ra thì trước khi thu cái postcard này thì bọn mình cũng có nói chuyện với nhau một khoảng thời gian khá là lâu và Nguyên có hai cái keyword mà Nguyên rất muốn nhắc đến nhưng mà mình liên tục mình hỏi là ừ, thế thì làm sao để mà mọi người cảm thấy hiểu và mọi người cảm thấy quan tâm ừ. đây nhưng mà cái này thì chắc là các bạn nghe đến cuối thì các bạn sẽ cảm thấy sáng lên như mình ừ, như mình lúc mà được uh, giải, giải thích về câu chuyện này nhưng mà trước đấy á thì chắc là chúng ta sẽ nói với cái topic của số podcast ngày hôm nay đó là về account abstraction và những thay đổi về mặt nền tảng ừ. nó nền tảng thì cũng hơi quá là uh, chúng ta bắt đầu với quy trình tối ưu hóa về những cái trải nghiệm của web tree Ờ, nhưng mà thì hy vọng là Nguyên có thể giải thích sơ qua cho mọi người hiểu là chúng ta nói đến cái gì. Ừ, thực ra thì ờ, account abstraction nó không phải là một cái từ khóa à, hoặc là một cái khái niệm công nghệ gì đó nó quá innovative đâu à, nó đã xuất hiện từ cách đây khoảng chắc cũng phải nửa năm hơn rồi thì uh, ở cái giai đoạn đó thì mọi người đã bắt đầu nói về account abstraction thì uh, hiểu nôm na abstraction tức là nó sẽ tách biệt các cái account tức là các cái tài khoản ở trong không gian của blockchain và điển hình ở đây là mình sẽ lấy ví dụ là Ethereum chẳng hạn thì nó sẽ tách biệt những cái tài khoản Ờ, những cái ví mình hay dùng là cái từ EOA đó tức là uh, viết tắt của external externally owned account đó thì đây là những cái ví mà bình thường ví cá nhân mà chúng ta hay sử dụng hàng ngày chúng ta hay gửi tiền rồi uh, hay dùng nó để đi swap ở trên các cái sàn giao dịch đó. thì đây là những cái ví EOA thì cái việc mà account abstraction nó sẽ làm á, thì nó sẽ biến những cái ví này trở thành những cái smart contract tức là smart contract là những cái quy định mà nó đã được chuẩn hóa từ trước rồi và nó được đưa lên blockchain thì khi mà biến những cái ví LOA này trở thành smart contract á, thì nó sẽ mang lại rất là nhiều những cái use case rất là nhiều các cái ứng dụng mà trong tương lai nó sẽ có thể nó sẽ giúp cho trải nghiệm của người dùng nó trở nên dễ dàng hơn còn uh, khi mà chúng ta nói về cái khái niệm account abstraction đó thì uh, nó đơn giản chỉ là tách biệt cái tài khoản uh, ví mà hiện tại chúng ta đang quen dùng và biến nó trở thành những cái smart contract thôi thì thì đó là những cái gọi là chúng ta tạm ờ, chấp nhận với nhau về cái cái khái niệm đó. Yeah. Dạ. Ờ, nhưng mà chắc chắn luôn khi mà nói đến những câu chuyện như vậy thì thực ra nếu mà là một người dùng thì chắc chắn các bạn sẽ hiểu câu chuyện là khi mà xài một cái tài khoản mình tạm gọi là tài khoản doanh nghiệp đi ừ. ờ, thì đó là cái cái cái smart contract là tài khoản mà cá nhân chẳng ai xài làm gì cả chỉ có dự án người ta xài thôi ừ. thì cái chi phí Ờ, để sử dụng nó sẽ tốn hơn rất là nhiều đúng không? Ừ, đúng rồi. Và đây là một trong những cái lý do mà tại sao Ethereum nó chưa đạt một vài cái tiêu chuẩn phù hợp để triển khai cái account abstraction này một cách gọi là full, tức là hoàn toàn á, 100%. Và vừa rồi thì ờ, nhiều anh em thấy là cái hội nghị của Ethereum thì họ cũng đưa ra một cái smart contract, ờ, một cái chuẩn có gần tên là ERC 4337 thì nhiều người tưởng đây là cái um, tức là nhiều người hiểu nhầm cái 4337 này nó là account extraction đấy nhưng mà thực ra thì nó chỉ là một phần của account extraction thôi và nó là một cái công cụ để các cái dự án khi mà họ muốn thực hiện cái quá trình là tách biệt các cái tài khoản này ra thì họ có thể sử dụng 4337 thì ờ, nhưng mà nhưng mà nó chỉ là một cái gọi là một cái form gọi là sơ khởi nhất của account extraction thôi chứ nó không phải là full uh, nó không phải là một cái account extraction hoàn toàn và giống như phong có đề cập hồi nãy á, là những cái khó khăn về phí giao dịch chẳng hạn thì nó vẫn còn đang tồn tại ở trên ethereum và yeah. và và và và có thể nói là nó là một cái một cái rào cản. Yeah, uh, thực ra thì uh, ngay từ đầu mà các bạn bị phủ đầu với lại một loạt những cái uh, từ ngữ về tech như thế này thì uh, chắc là các bạn sẽ khó hiểu thì mình mình sẽ muốn nói về một cái use case ừ. của những tất cả những thứ nguyên vừa đề cập uh, đối với retail nó là một cái câu chuyện mà uh, về khi mà sử dụng ví tại vì yeah, anyway thì ví là cái gateway cái cổng vào đầu tiên của mọi người khi mà uh, tiếp cận đến crypto và mình đã từng thấy nhiều người bạn của mình khi mà người ta không có đủ nhiều kiến thức á, người ta thao tác á, sẽ có rất nhiều vấn đề khi mà sử dụng ví ừ. thì uh, những cái giải pháp mà nguyên vừa đề cập á, nó sẽ giúp như nguyên nói nó có một cái use case đó là uh, social recovery wallet ừ thì cái phần này thì chắc là sẽ nhờ nguyên giải thích sâu hơn nhưng mà mình sẽ nói ra ba cái vấn đề ờ, ba uh, cái vấn đề lớn nhất khi mà các bạn sử dụng ví đầu tiên á là tất nhiên cái private key ừ. hay là cái 12 cái uh, cái passphrase á uh, ờ, 12 cái seed phrase á cái việc mà nhớ hết cái đống đấy chắc chắn là nhiều người đã từng phải say goodbye với cái ví của mình tại vì mình quên mất là mình cất uh, phrase ở đâu hoặc là mình không nhớ hay là mình cất xong rồi là nó bị hư hỏng hay là sao đấy thì chắc chắn luôn thì và coi đúng rồi ví do do khi uh, do crypto do khi mất thì ừ. thôi chịu không ai làm gì được hết uh, cái thứ hai là có những người lưu thì tất nhiên là có những người viết xuống và còn có những người lưu ở trong những cái phần mềm uh, lưu trên đám mây ấy, mình gọi là trên đám mây tức là nó lại nói đến câu chuyện là cái cái vụ hack sàn uh, sàn đợt đợt trước mình quên mất tên sàn rồi nhưng mà hai hai thủ phạm á lại làm một cái việc rất là dễ cho cơ quan điều tra đó là họ lưu cái seed phrase ở trên Google Doc ở trên ừ. trên, trên đám mây <laughs> thì đúng một cái ừ người ta cầm bộ phát là người ta lục được hết ra tất cả những cái private key và không ai muốn chuyện nó xảy ra cả ờ, và cái cuối cùng là mọi người lưu trên vi cứng thì trong một số nào đấy gần The Merge bọn mình cũng có nói đến cái bất lợi của cái việc này rồi là uh, cũng là những cái bất lợi như vậy luôn và thì câu hỏi đặt ra là Ừ, làm sao để chúng ta có thể yên tâm uh, để mà lưu trữ cái cái crypto của mình thì có vẻ như social recovery wallet nó là một cái giải pháp như đúng không? Ừ, nó là một uh, một nhánh và một một trong những cái giải pháp thì uh, uh, chắc là anh em uh, khi mà đọc hoặc là theo dõi những cái thông tin liên quan thị trường á, thì cũng có đôi ba lần nghe đến cái từ multisig tức là uh, đa chữ ký á. đa chữ ký à thì thì thì cái cái format cái idea nó cũng như vậy thôi tức là bây giờ thay vì mà bạn có một cái private key và bạn quản lý cái ví EOA cái ví cá nhân của mình thì khi mà bạn mất cái private key đó thì coi như là cái ví của bạn là đi luôn nhưng mà ví dụ như là cái ví của bạn nó được quản lý bởi đa chữ ký tức là ví dụ như là năm chữ ký chẳng hạn và bạn đưa ra một cái yêu cầu là uh, khi mà 3 trên 5 cái chữ ký nó ký thì cái một cái hoạt động gì đó nó mới được thông qua thì đây là một cái gọi là một cái giải pháp tạm thời thôi uh, để gọi là để đảm bảo được cái an toàn và mình phi tập trung cái nơi lưu trữ khi ra thì nó nó sẽ phần nào gọi là nó giải quyết những cái khó khăn khi mà người dùng sử dụng ví on chain uh, một vài cái use case khác ví dụ như là nó uh, liên quan đến cái account abstraction này ha thì cái contract đó nó có thể nó sẽ được ờ, set up một vài cái quy định trước tức là chúng ta có thể gọi là uh, yêu cầu nó đóng gói nhiều giao dịch lại một lúc sau đó chúng ta ký và chúng ta thực hiện một loạt giao dịch đó thay vì là cứ mỗi thao tác chúng ta phải ok uh, mỗi lần trade á, thì chúng ta lại phải bấm cái nút sai một cái xong rồi chúng ta bấm approve này nọ thì mỗi lần như vậy thì nó sẽ tốn rất là nhiều uh, gas và cơ bản là về cái trải nghiệm người dùng thì mỗi lần <laughs> mà thực hiện một thao tác mà cái ví MetaMask nó cứ pop up nó pop up lên á cái giao diện nó cứ pop up lên thì nó cũng rất là phiền đúng không thì thì nó cũng là một cái một cái use case mà uh, account abstraction nó có thể mang lại. Yeah, dạ, thực ra thì mình sẽ uh, quan tâm đến một cái use case mình không biết là mình đọc hiểu có đúng không nhé. Ừ. Uh, nhưng mà cái social recovery wallet này uh, đúng như cái tên của nó luôn á, nó sẽ cho người dùng một cái cơ hội backdoor là sao tức là uh, ok trong trường hợp bạn làm mất seed phrase của mình nhưng mà nếu bạn còn tức là ví dụ như bạn sẽ ví uh, multisig chẳng hạn đi xong rồi bạn có ba cái ví thì uh, bạn chỉ cần approve của hai trên ba thì bạn sẽ có quyền access vào cái ví uh, gọi là ví được giám hộ đi cái tức là uh, BCD thì các bạn sẽ có hai trên ba thì các bạn sẽ được quyền thay đổi cái asset vào cái ví A. Ừ thì không biết mình có hiểu đúng không tức là như, nếu mà bạn làm mất cái seed phrase của VR nhưng mà nếu mà multi sig thì bạn có thể recover cái quyền truy cập lại được vào cái VR đúng không? Ừ, yeah yeah, đúng rồi. Thì nó là một cái use case rẽ nhánh của cái format multi sig gọi là không những là bạn có thể đảm bảo được cái an toàn cho cái key cho cái ví của mình mà là bạn còn có thể sử dụng nó để bạn truy hồi lại trong cái trường hợp là quên một hoặc là một vài cái key ở trong cái multisig đó của mình thì cái đó cũng là một cái hệ quả rất là hay của cái multisig á yeah. ờ, nhưng mà ở chỗ này này mình lại có một cái vấn đề rất lớn nó nó là cái suy nghĩ của mình thì mình biết là có nhiều người sẽ không đồng ý với mình ờ, nhưng mà câu chuyện ừ, như thế này mình là một người uh, quan tâm đến trải nghiệm của người dùng nhé ừ. ờ, tất cả những cái này á, mình cảm giác là mọi người đang chế lại cái bánh xe tại vì những cái tất cả những cái thứ mình nói nếu như mà mọi người từng dùng những phần mềm ví dụ như Steam hay là Discord chẳng hạn đi ờ, những cái những cái này nó là chuyện đương nhiên đó một cái sản phẩm nào mà ra mắt uh, nó như là web 2 đi mà không có những cái này thì chắc chắn ăn một đống gạch luôn <laughs> nhưng mà uh, là một câu chuyện là đến bây giờ web 3 vẫn đang đi chế lại cái bánh xe và mình nghĩ là nguyên chắc sẽ không đồng ý với mình cái câu chuyện này đúng không? Ừ, thực ra thì uh À, trong tuần rồi ha, à, sẵn đang nói cái câu chuyện là account extraction thì trong tuần rồi nó có à, mình cũng muốn đính kèm một vài thông tin để anh em quan tâm đến cái từ khóa này có thể theo dõi là à, Safe là một cái ứng dụng ví à, hỗ trợ à, tạo những cái multisig cho các cái à, tổ chức DAO các cái tổ chức tự trị phi tập trung ấy thì à, họ cũng đã phát triển một cái bộ công cụ tên là Core à, thì à, cái cái cái Core này thì nó sẽ hỗ trợ cho cái việc mà phát triển ví uh, account extraction nó thuận tiện hơn rồi ờ, cũng rất là nhiều các cái cải tiến mới đáng chú ý trong tuần vừa rồi ví dụ như là Coinbase thì họ cũng ra một cái gọi là cái wallet as a service thì uh, trong này thì họ cũng sẽ cung cấp cũng giống với uh, sếp thì họ cũng cung cấp rất là nhiều bộ công cụ để mọi người có thể xây dựng cái ví và một cái dòng mà khá là đáng chú ý đó là mọi người thay vì phải lưu seed face giống như phong có đề cập hồi nãy là những cái trải nghiệm nó rất là tồi tệ với lại 12 cái seed á thì họ có thể sử dụng username và password thay thế thì cái đó là câu chuyện của tương lai chúng ta phải theo dõi xem là liệu có cái dự án nào hoặc là có cái tổ chức nào họ đi theo cái hướng này và họ xây dựng cái trải nghiệm người dùng nó như vậy hay không thì chúng ta phải theo dõi nhưng mà bác lại cái câu hỏi của phong đó là rất nhiều những cái cải tiến những cái cập nhật này chúng ta cảm giác là nó đang làm lại những thứ mà cơ bản của web 2 nhưng yeah, dạ, mà true. <laughs> nhưng mà nhưng mà chúng ta phải gọi là uh, đi từ cái tức là chúng ta phải đi từ cái hạ tầng của web 3 và đi lên chúng ta thấy là về cơ bản đấy là cái web 3 nó đang ở trong giai đoạn ban đầu và nó đang build những cái viên gạch đầu tiên à, và à, cái hạ tầng web 3 là cái thứ mà mình phải build đè lên trên nó nên là những cái những cái quy định ví dụ như là những cái private key shipray nó là những cái gọi là những cái uh, những cái cái cái hạ tầng những cái quy định mà nó đã có của web 3 rồi thì bây giờ cái cách mà chúng ta làm là chúng ta kết hợp với lại những cái trải nghiệm nó easy nó thuận tiện nó nó nó mà người dùng người ta quen rồi người dùng người ta quen với web 2 rồi thì mình đè cái lớp ứng dụng nó lên thì nếu như mà chúng ta bảo là chúng ta đang đi về cái web 2 thì nó cũng không hẳn tại vì cái đó là mình chỉ nhìn ở trong một cái phạm vi là cái tính năng đó và chúng ta so sánh là à, cái tính năng này ở web 2 thì nó cũng như vậy mà cái tính năng này ở web 3 thì nó cũng như vậy thì mình so sánh vậy thì nó cũng hơi gọi là hơi oan oan uổng cho web 3 à, ờ, chúng ta thấy là ví dụ như cùng cái khâu đăng nhập đó chẳng hạn nhưng mà chúng ta có thể phi tập trung được cái quyền sở hữu cái dữ liệu của mình trên không gian của blockchain thì nó vẫn sẽ là một cái gì đó nó gọi là value adder tức là nó là một cái một cái cục giá trị được được được thêm vào và thay vì là chúng ta cũng là một cái tài khoản chúng ta tạo cũng là một cái passphrase nhưng mà chúng ta tạo ở let's say chúng ta tạo ở Instagram chẳng hạn thì khi mà chúng ta move từ Instagram sang Twitter thì cái cái phần cái tài khoản dữ liệu mặc dù nó vẫn ở trên nó vẫn là những cái trải nghiệm vẫn là những cái username vẫn là passphrase nó rất rất là đơn giản nhưng cái trải nghiệm uh, người dùng đó nó dựa trên một cái hạ tầng mà dữ liệu nó bị cô lập ở Instagram và bạn khi bạn mua qua Twitter thì bạn không thể bê toàn bộ những gì bạn đã xây dựng ở bên Instagram bạn qua Twitter bạn xài thì đó là đó là lý giải tại sao mà Ờ, mình tin là chúng ta đang không hẳn là chúng ta đang chế lại bán xe đâu mà là chúng ta add những cái những cái thứ mà ở bên web 2 nó nó đã trở thành một cái quen thuộc với trải nghiệm người dùng nó thuận tiện nó dễ dàng cho người dùng à, nhưng mà nó base ở trên một cái nền là web 3 nó nó đang nó vẫn có những cái value nó nó cộng thêm vào như vậy Ờ, nhân nhân tiện Nguyên nói về cái cái vụ mà chuyển đổi giữa các các nền tảng thì chắc mình mình rẽ đây một tí. Ờ, cái cái cái câu chuyện là ờ, khi mà mình lấy lấy những ví dụ mà người dùng move từ ờ, Instagram qua qua qua Twitter chẳng hạn đi, cái quá trình nó là một nền tảng đóng á, thì mình nghĩ là nó dựa trên cái business model của nó tức là không ai muốn là uh, người dùng đang từ nền tảng của mình xong chạy qua nền tảng của đối thủ cả. Ừ. Uh, ví dụ như câu chuyện là nếu mà mọi người làm social á, mọi người sẽ biết là khi mà đăng link lên trên Facebook ấy, nó sẽ bóp tương tác rất là nhiều tại vì khi mà bạn đăng cái link vào nó sẽ identify là thằng này muốn share cái link out ra khỏi nền tảng của tao nên là tao sẽ gõ đầu thằng đấy tao sẽ không cho nhiều người tiếp cận đến nó tại vì nó muốn giữ cái uh, những người dùng trên cái nền tảng của mình thì uh, yeah, thực ra đó là một cái cái câu chuyện rẽ ngang thôi nó sẽ không liên quan nhiều lắm đến đấy nhưng mà yeah uh, ờ, như nguyên nói đấy thật ra thì cái câu chuyện là uh, vừa đi vừa dò đường thực ra bọn mình nói rất nhiều nói đến mức mà chắc là các bạn nghe cũng cũng cũng khá là ngán rồi nhưng mà uh, cái vấn đề nó sẽ luôn là như vậy uh, thì đó như là chỉ có mỗi cái account objection thôi những cái thay đổi của nó á, thực ra nha từ góc nhìn người dùng phổ thông người dùng cá nhân mà mình nhìn thấy á từ EIP 4844 ừ. hay là RC tất nhiên là RC 4337 tất cả những cái đấy á, chắc chắn với các bạn luôn người dùng phổ thông các bạn sẽ không thấy gì khác biệt cả ừ. và và người ta đang đang cố làm những cái đấy để tinh chỉnh những cái điều nhỏ nhất là nguyên là là người ta muốn là tạo ra tức là khi mà uh, người ta dẫn đến khi mà mọi thứ khi mà cái thời điểm nó chín mùi rồi á thì tất cả mọi thứ nó đi rồi hay là bây giờ họ vẫn chỉ là làm được cái gì thì họ làm thôi ừ, thực sự ra thì uh, mình nghĩ là họ họ đang vừa đi giống phong nói là vừa đi vừa dò đường à, mặc dù họ có một cái lộ trình rõ ràng là à, chúng ta sẽ scale như thế nào à, nhưng mà về bản chất á, là nó vẫn là một cái vừa đi vừa dò đường đúng là như vậy và người dùng á thì uh, nhìn ở khía cạnh của người dùng thì đúng là nó không có khác biệt mấy nhưng mà đối với khía cạnh của những người mà làm sản phẩm hoặc là làm về tech á, thì họ sẽ cố gắng làm sao để những cái khái niệm công nghệ này nó tức là họ thu cái phần phức tạp đó về phía mình họ đưa cái phần phức tạp đó về phía họ và họ sẽ xử lý những cái ở phía sau hậu trường các thứ và làm sao để đưa đến cho người user một cái trải nghiệm nó uh, nó coi như là nó thuận tiện nhất và về cơ bản thì ờ, nếu như mà anh em nào mà gọi là không quá in depth hoặc là không quá quan tâm nhiều đến công nghệ thì những cái khái niệm ví dụ như 4844 hoặc là những cái uh, ờ, 4337 thì cái này chắc là nhiều anh em mà kiểu gọi là tham gia mà gọi là đầu tư hoặc là có nghiên cứu các thứ thì mới quan tâm mình đọc tìm đến chứ nếu mà thực sự nếu như yeah. Dạ. vào cái cái thị trường này mà nó à, nó scale đến cái mức độ mà uh, nhiều người dùng với mass adoption á thì thực sự họ cũng không quá quan tâm à, mình mình nghĩ là cái tỷ trọng user họ quan tâm đến hạ tầng ở phía dưới cái kỹ thuật đó nó đang run như thế nào thì à, mình nghĩ là cái tỷ trọng đó không cao à, điển hình chúng ta thấy với lại cái web 2 hiện tại đúng không chúng ta xài những cái trang web hoặc chúng ta xài những cái mobile app hàng ngày nhưng mà ở phía sau thì chúng ta không có thấy được là tức là mình mình không có cái động lực để tìm hiểu coi là phía sau nó chạy như thế nào ấy đúng à, đúng không tại vì nó nó là một cái gì đó nó nó quá tiện lợi ở phía ở phía trên rồi nó nó nó gọi là nó product market fit rồi nó chạm đúng cái nhu cầu của mình và mình chỉ xài cái đó thôi nếu mình không có nhu cầu mình tìm hiểu nhưng mà hãy tua ngược lại thời gian đi tại vì lâu rồi mình cũng đọc một cái câu của ông ờ, Chris Dixon á ông của bên quỹ đầu tư A16Z á thì mình thấy nó cũng khá là hay đó là thì ờ, nó, mình mình nghĩ là nó cũng khá liên quan đến cái cái cái cái cái, cái nội dung này cái câu chuyện này đó là ông bảo là những gì mà những cái người mà geek á tức là những cái người mà gọi là mọt sách về công nghệ á họ làm vào cuối tuần thì sẽ là cái thứ mà nhiều người à, sau này họ làm về gọi là những gì mà những cái người geek này làm vào cuối tuần á, những cái side project của họ á, thì sau này nó sẽ trở thành một cái thứ đơn giản và bình thường và nhiều người sẽ sử dụng nó ở trong những ngày trong tuần đó đại khái là như vậy đó, ờ, đại khái là như vậy dịch dịch, chạy chạy nó là như vậy tức là ờ, những cái thứ mà có thể chúng ta thấy hôm nay nó rất là nó chả là cái gì đó, nó nó quá nhiều số đúng không ờ, bốn ba ba bảy xong rồi bốn tám bốn bốn xong rồi gì bốn sáu hai sáu rồi RC20 rồi rất rất là nhiều cái số nó rất là phức tạp và thậm chí là những ai quan tâm đến công nghệ thậm chí là gọi là geeky về công nghệ thì thì mới khe và mới mới tìm đọc về những cái nội dung này nhưng mà yeah thì cũng chỉ biết gọi là gọi là mình ốp cái khung của web 2 thôi ốp cái khung của web 2 vào cái web 3 và mình tin là đến một ngày nào đó những cái thứ mà chúng ta đang ngồi nói chuyện với nhau hôm nay nó có vẻ nó hơi technical một xíu nhưng mà uh, trong thời gian sắp tới chẳng hạn khi mà nó uh, nó trở thành một cái thứ gì đó nó quá là bình thường á thì lúc đó thì uh, chúng ta vẫn còn gọi là có cơ hội để đồng hành với nhau kiểu như vậy. Yeah. Thực ra là nghe Nguyên nói á, mình mình bỗng nhớ đến một cái ờ, một cái quyển sách nó là quyển sách khai sinh ra cái khái niệm mang tên nó luôn ừ. là tipping point ừ. là điểm bùng phát. Ừ. Uh, chắc là mọi người thì chắc cũng có nghe qua cái cái quyển sách này rồi. Uh, đại khái mình đọc cũng khá lâu rồi nhưng mà mình mình không nhớ chính xác nữa, nhưng mà đại khái nó là cách diễn giải hiện đại hơn của cái câu mà sự thay đổi về lượng đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành một sự thay đổi về chất. Ờ, thì nó là một câu thì là, ừm, các Marx nói, còn một câu thì được diễn giải theo nghĩa hiện đại hơn. Nhưng mà, ờ, khi mà Nguyên nói như vậy thì mình cũng, ừm, đang nghĩ là, ờ, những cái progress, ừm, như vậy, ờ, nó uh, nó build từng cục gạch cục gạch lên và đến một lúc nào đó nó sẽ có một cái tipping point khi mà dự án sẵn sàng ừ. mà hệ sinh thái sẵn sàng và quan trọng nhất là khi mà người dùng sẵn sàng với cái câu chuyện đấy ờ, khi mà chúng ta onboard ừ, dạo gần đây thì mình hay nói chuyện với dự án tại vì tính về cơ bản thì mình cũng là BD ở coi 68 thì mình nói chuyện với nhiều dự án và họ đặt câu hỏi là khi mà cái next wave of user ừ. là khi mà cái làn sóng người dùng mới người ta đến thì chúng ta có thể có cái gì cho họ ngày xưa tức là nó nó là là câu chuyện về narrative thôi là ngày xưa người ta đến cách đây 6 tháng lúc người ta đến là vì uh, ờ, NFT cách một năm người ta đến là vì game cách đây hai năm người ta đến là vì DeFi thì tất cả những cái đấy đều là những cái trải nghiệm không hoàn thiện thẳng thắn với nhau là như vậy uh, nhưng mà bây giờ chúng ta có nhiều thời gian hơn chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta thanh lọc được bớt trong thị trường thì khi mà next wave of user đến á, thì người ta sẽ cần cái gì ừ. thì mình nghĩ là những cái take care nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ như những cái thay đổi ở bên dưới bề mặt mà thậm chí chúng ta còn không để ý nếu mà không tìm hiểu à, nó sẽ là cái cái nền tảng vững chắc để mà các dự án đón được cái next wave of user. Ừ. À, có một cái chi tiết nữa mà mình thấy cũng khá là hay đó là không biết là mọi người có theo dõi cái sự kiện ETH Denver mới đây không nhưng mà Ờ, có một cái dòng thuyết mà họ so sánh uh, các cái dự án vào hồi 2019 à, nhớ không nhờ 2019 nói chung là đại lại là cái format nó là so sánh uh, giữa cách đây vài năm á và và cái sự kiện ETH Denver 2023 năm nay thì uh, họ có một cái thống kê là hầu hết các cái dự án mà sponsor cho cái sự kiện ngày xưa á, thì giờ bị thanh lọc hết rồi, đi die out hết rồi và và và giống như phong nói á, là mỗi một cái chu kỳ mỗi một cái trend thì nó sẽ có một vài dự án họ nổi lên nhưng mà họ sẽ bị gọi là tại vì họ họ họ họ lên vì narrative đúng không thì khi mà narrative bớt nóng lại và mọi người rời đi thì cái gì sẽ sẽ giữ họ lại thì uh, nó cũng là một cái câu hỏi mà mình thấy cũng khá là hay tức là trong cái thời gian tới thì những dự án kiểu như thế nào thì họ sẽ sẽ ở lại và những cái những cái mindset nào sẽ được gọi là giữ lại để onboard uh, gọi là thu hút hàng trăm triệu người dùng sắp tới thì cái này cũng là những cái thứ mà chúng ta uh, rất đáng để theo dõi thời gian tới có thể là cái sự kiện gần đây một vài sự kiện gần đây liên quan đến các cái ngân hàng truyền thống á, uh, traditional finance á, thì có thể nó sẽ là một cái hồi chuông uh, có thể thôi uh, có thể nó sẽ là tipping point giống uh, phong nói tức là uh, mọi người thấy là uh, cái thực ra cái hệ thống hiện tại hệ thống cũ thì có thể nó vẫn sẽ tồn tại một vài cái yếu điểm chẳng hạn thì họ sẽ uh, maybe là họ sẽ cho cái web 3 này một cái cơ hội gì đó tôi, muốn thử chẳng hạn hoặc là uh, gọi là gọi là gọi là thử thôi chứ không hẳn là tôi sẽ mua hẳn qua nhưng mà khi mà uh, họ có những cái động thái thử như vậy á, thì thì cái gì sẽ sẽ sẽ sẽ on board họ cái gì sẽ thu hút họ với cái DeFi này thì Ờ, câu chuyện hôm nay uh, account abstraction nó là một mình mình nghĩ nó là một cái mảnh ghép kiểu như vậy Uh, thực ra thì cái cái buổi nói chuyện hôm nay nó sẽ giống một cái buổi cà phê cuối tuần yeah. uh, hơn là cố gắng tìm một cái gì đó mới về thị trường nhưng mà mình nghĩ như vậy cũng tốt uh, như vậy thì giống như là các bạn ngồi uh, các bạn lúc rảnh rỗi thì các bạn có thể nghe những cái gì mình chia sẻ và bọn mình cũng rất là muốn uh, nghe những cái suy nghĩ của các bạn về thị trường về những cái trend sắp tới cũng như là những gì các bạn đang quan tâm cho nên là nếu như uh, các bạn có những đóng góp gì thì cứ việc nhắn tin trong FOMO Saben hoặc là comment dưới ờ, video này mình sẽ rất vui lòng uh, đọc hết tất cả những cái đấy và mình nghĩ đến đây thì uh, podcast cũng đã khá là dài rồi và chắc là mình sẽ để Nguyên nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong uh, tuần sau Ừ. Ok, uh, cảm ơn anh em đã dành thời gian cho DeFi Discussion đến uh, tận những phút cuối cùng và như thường lệ thôi uh, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong uh, tuần tiếp theo với những topic thú vị uh, những cái buổi trò chuyện nó gần gũi hơn uh, liên quan đến chủ đề uh, cũng như là những cái uh, góc nhìn uh, về thị trường DeFi và không mình nói gì hơn một lần nữa cảm ơn anh em uh, rất nhiều vì đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này. Yeah. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.